Kính thưa quý vị, hạ tầng giao thông hoàn thiện và kết nối luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút cư dân về an cư lạc nghiệp và là giá trị cốt lõi để bất động sản tăng giá mạnh trong tương lai. Thế nên, trong đầu tư các dự án nhà ở, nhiều đơn vị phát triển xác định rõ hạ tầng luôn phải đi trước một bước. Hướng đi này không chỉ mang đến lợi ích lâu dài cho cư dân mà còn mang đến nhiều niềm vui cho người dân nơi dự án tọa lạc. Mới đây, dự án xây dựng cây cầu bắc qua dòng sông Vàm Thuật, phường Thành Xuân, quận 12 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển gia cư đầu tư toàn bộ. Dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, cắm ranh mốc và lập dựng hàng rào bảo vệ ranh đất. Đây không chỉ là bước chuẩn bị để cư dân dự án Bay City High Pass do công ty gia cư làm chủ đầu tư có được một nơi an cư đất địa, kết nối nhanh chóng, dễ dàng với trung tâm hành chính quận 12, thuận lợi trong kinh doanh mà còn mang đến niềm vui chung cho người dân địa phương. Tôi ờ, là một cư dân ở khu vực này. Khi mà chưa có cái cầu sắt nối qua sông Hàm Thuận á, thì tôi đi qua khu vực Gò Vấp rất là khó khăn, phải đi đường vòng nó mất một thời gian khá là dài với lại ờ, nguy hiểm đó thì sau này thì nghe được cái thông tin là có cái cầu bắc qua sông cái, việc di chuyển từ đây qua Gò Vấp rất là thuận tiện và không mất nhiều thời gian với tiến độ khẩn trương, nhà thầu sẽ tiến hành sang lắp mặt bằng trong quý 1 năm nay để thi công, bàn giao và đưa cây cầu vào sử dụng trong quý 3 năm sau. Cây cầu bắc qua dòng sông Vàm Thuật sẽ giúp rút ngắn khoảng cách, thời gian từ Bay City, Hai Bát đến phường xã nội quận, cũng như các quận huyện lân cận như Gò Vấp, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức. Không chỉ giúp giảm tải giao thông, cây cầu còn là đòn bẩy thúc đẩy giá trị cho bất động sản khu vực này tăng nhanh, nhất là dự án Bay City High Bass Hiện Bay City High Bass có quy mô lớn nhất khu vực quận 12, nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 23% trên tổng quỹ đất. 77% diện tích đất còn lại dành cho mảng xanh, đường nội bộ và tiện ích nội khu. Với pháp lý hoàn thiện, chính sách thanh toán nhiều ưu đãi và được thi công bởi tổng thầu uy tín là Hòa Bình và Unicorn, dự án đang đón nhận rất nhiều cư dân về sinh sống. Trong năm phân khu, Park 5 đã được bàn giao vào tháng 1 năm 2022. Park 3A, 3B sẽ bàn giao trong tháng 5 năm nay và Park 4 dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm nay.